Em uống nước sạch chậm Tôi cười lắm gì Đó, trời ơi, đẹp không? Để dâm lên Chụp gần gì vậy? Nè một hai ba chị mà chớp lên lên mới rồi dạ chị rồi hả ba em á nè Ủa, ở đây, cà chút uống với anh. Đúng rồi. Ờ, cầm lại làm gì? Ta đi vậy. Dụ mà. Đúng nhà xanh mà đẹp hơn thì xúc tự nghe luôn rồi nhiều khi thấy nó đẹp lắm á anh chụp không chụp thôi nó có khóc cái đẹp lắm á đưa dễ thương à, mai đưa chút dễ thương nhiều khi tao thấy đẹp thiệt rồi <laughs> <laughs> bản gì đi bản gì ruột ruột bản ruột đi bản ruột đi ra cái tóc nữa rồi tay đưa tay đi đưa tay đi không không không rồi dỗ biết không hai ba nè à mà không dỗ biết em thành không dây đi nữa tóc thì xanh nó kìa về với để dạ, mừng ngày em sinh ra dạ. cho vui lòng ba má chỉ cũng được nở mặt mày với lối sớm bà con còn giường ba đây là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng chỉ vô cùng sung sướng biết em có một tâm chồng đúng như lòng chị ước mong dạ, dạ, dạ. hai ơi I give.